tranh lòng mà nhìn vội em quay đi muôn phiền người để lại trên đôi mi giọt lệ sau một ngày em phú quý em quên đi tôi em đã đi rồi em bỏ theo chồng ngồi trời xanh kêu sao em khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc trôi bình yên trên kênh nước kia chẳng còn nắng thơ chỉ còn lá mát em đi về nơi khuê phòng ngày mai có em về không đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu chờ mãi cũng chẳng thấy sáng em đâu dòng từ bay viết nhanh trái ngang cứ trao em người sang đỏ tranh lòng mà nhìn vội em quay đi muôn phiền người để lại trên đôi mi giòn lệ sau một ngày em phú quên quên đi sao em khóc trôi bình yên trên kênh nước kia chẳng còn nắng thó chỉ còn lá mơ rồi một ngày buồn mưa đến dấu mang em nơi xa xôi về thăm xa xưa khung sông quê em nhớ con đò đưa anh sao em có hay nụ cười em con sao là đi cánh tay một lần thôi nhìn ai rồi em vui người mà trái lòng mai nhìn vội em quay đi muôn phiền người để lại trên đôi mi rồi lệ sau mừng ngày em phú quý em quên đi tôi em đã đi rồi em bỏ theo chồng ngoài chẳng còn